em anh luôn yêu em luôn bên em quan tâm em mỗi ngày vì anh không muốn mất em lần nữa hãy lắng nghe lòng anh để cho tình yêu hiểu ra để rồi thêm một lần nữa yêu sẽ mãi luôn yêu em